Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường à, tuần từ cuối cùng của tháng 9 từ ngày 27 cho đến ngày mùng 1 tháng 10 của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý biết đó, thì tuần qua là một tuần giao dịch ừ, rất là thành công của chúng ta đúng không ạ? À, chúng ta canh bán ở vùng 85 87 đúng với cậu vàng. Thực tế cậu vàng lên đúng 87 quay đầu. À, và chúng ta chốt lời kỳ vọng về vùng 5x thì cậu vàng còn vượt cả kỳ vọng cơ quay trở lại xuống đến vùng 4x của chúng ta tuần qua nói chung là xu hướng canh bà, chính canh bán là phù hợp thị trường thì có hai phiên đầu tuần tăng giá và bắt đầu quay đầu giảm giá ừ, tại khi cuộc họp FOMC à, ra biên bản lúc đầu thì cậu vàng tăng giá chạm đến vùng 87 sau đó là nhanh chóng đảo chiều và xuống mạnh trong hai phiên tiếp theo à, như vậy thì cuộc họp đã nói gì và vì sao giá vàng xuống chúng ta sẽ điểm qua thông tin cơ bản tuần trước tuần trước thì như thường lệ à, tâm điểm của chúng ta chính là biên bản của họp FOMC đây về lãi suất thì Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất các bạn nhé à, đây chúng ta sẽ xem qua cái văn bản của FOMC thôi tôi sẽ tóm tắt luôn à, về cái lãi suất thì Fed giữ nguyên các bạn nhé về cái uh, biểu đồ ở à, uh, cái cái thu QE thì uh, à, FOMC vẫn nói là sẽ muốn thu QE vào cuối năm nay chưa xác định chưa nói rõ là thu từ tháng nào nhưng giới chuyên gia đang nhận định nhiều khả năng thu vào tháng 11 và công bố vào cuộc họp uh, ngày mùng 3 mùng 2 mùng 3 tháng 11 và sẽ thu khoảng mỗi tháng tầm 15 đến 20 tỷ vì về FOMC có nói là sẽ dừng QE vào giữa năm sau bên cạnh đó thì cái biểu đồ lãi suất thì lại có có thay đổi bạn nhé kỳ trước thì chúng ta chỉ có 7 thành viên FOMC là muốn tăng lãi suất một lần trong năm 2022 nhưng đến kỳ này thì có thêm hai chủ tịch Fed uh, khu vực nữa thay đổi quan điểm và muốn tăng lãi suất uh, năm 2022 như vậy là hiện nay số chủ tịch Fed muốn tăng lãi suất trong năm 2022 là 9 người. À, chúng ta biết cơ cấu của Fed thì có 18 thành viên và theo cái cơ cấu là bỏ phiếu. Do vậy, trong cuộc họp tháng 11 tới nếu chỉ có một thành viên nữa thay đổi quan điểm muốn tăng lãi suất năm 2022 thì như vậy gần như là lãi suất sẽ được tăng 2022. À, bên cạnh đó thì cũng có một điểm đáng chú ý là có 3 chủ tịch Fed muốn muốn tăng lãi suất hai lần năm 2022 như vậy chúng ta biết là cái kỳ vọng ờ, lạm phát và lãi suất đã thay đổi liên tục qua các cuộc họp của Fed từ tháng 3 cho đến nay. Đấy, tại cuộc họp tháng 6 thì chỉ có 7 chủ tịch Fed là muốn tăng lãi suất một lần năm 2022 nhưng hiện nay có đến 9 chủ tịch Fed rồi muốn tăng năm 2022 và bên cạnh đó lại có 3 chủ tịch Fed muốn tăng hai lần năm 2022. Chúng ta biết cuộc họp tháng 3 thì Fed vẫn bảo không tăng lãi suất trước 2023, tức là từ 2024 bắt đầu tăng nhưng bây giờ thì cái biểu đồ tăng lãi suất lại dịch đến tận 2022 rồi do vậy chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy là cái tình hình lạm phát nó sẽ không phải là nhất thời đâu Fed cũng những cái quan điểm về lãi suất nó đã thể hiện điều đó nhưng mà chủ tịch ờ, Fed Paul thì vẫn ờ, xoa dịu dư luận với cái giọng điệu bố câu là tiếp tục nhấn mạnh là lạm phát tạm thời nhưng nếu chúng ta nhìn vào cái Ờ, dự đoán kinh tế và dự đoán cái lãi suất trong tương lai của Fed thì chúng ta thấy là Fed đang đang đang đang đang tính đến khả năng là sẽ siết siết chặt tiền tệ mạnh hơn và lạm phát tăng cao hơn dự kiến đã ngoài khả năng ngoài khả năng cho phép rồi đấy chứ không phải là vẫn trong tầm kiểm soát của Fed nữa đâu. Đó là những nội dung của FOMC. Chủ tịch Fed cũng có nói là cái việc thu QE thì Fed có thể thu nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy vào cái điều kiện kinh tế và việc tăng lãi suất cũng vậy nhưng mà có một điểm lưu ý là Fed sẽ không tăng lãi suất trước khi kết thúc thu QE đó đó là nội dung chính của cái cuộc họp FOMC và với nội dung của họp FOMC như vậy thì chúng ta có thể thấy là cái ờ, đồng đô la sẽ được hỗ trợ đồng đô la sẽ được hỗ trợ tăng giá do việc phép thu QE và sẽ tăng lãi suất sớm hơn Ờ, cái bia lãi suất kỳ hạn dài của Mỹ nhiều khả năng cũng sẽ tăng giá đó bon 10 năm bon 30 năm và như vậy thì khi thu ghe và tăng lãi suất thì đồng nghĩa với việc là à, cái môi trường tiền rẻ sẽ kết thúc à, lợi nhuận doanh nghiệp sẽ sụt giảm vàng sẽ không được hỗ trợ do thu ghe nhưng ngược lại vàng ngoài yếu tố đồng đô la mạnh lên thì vàng lại còn yếu tố lạm phát nữa do vậy ngắn hạn thì vàng sẽ giảm điều chỉnh giảm là do hấp thụ cái thông tin Fed muốn thu que và tăng lãi suất sớm nhưng dựa vào các dữ liệu kinh tế nếu dữ liệu kinh tế kém đi và lạm phát tăng lên thì vàng sẽ lại tăng do lạm phát bên cạnh đó nếu các thị trường tài chính khác như là chứng khoán bất động sản mà lao dốc thì vàng lại trở thành hầm vàng chuẩn hầm chuẩn do vậy với những thông tin của Fed hiện tại thì tôi đánh giá là ngắn hạn thì vàng sẽ giảm nhưng trung hạn thì vàng sẽ tăng vàng sẽ được tăng bởi yếu tố hỗ trợ là lãi suất ờ, lạm phát tăng và thứ hai là các kênh ờ, đầu tư khác sẽ đạt đỉnh và lao dốc thì lúc đó vàng sẽ trở thành hầm chuồn an toàn đó đó là cái nội dung của tuần trước à, những thông tin quan trọng tuần trước tuần trước ngoài ra thì cũng có những thông tin nữa là thông tin về doanh số bán lẻ thì doanh số bán lẻ tăng tốt hơn kỳ vọng. Đây, à, doanh số bán lẻ. Đây, doanh số bán lẻ của Mỹ. À đâu, tôi nhìn nhầm, tôi xin lỗi. À, Mỹ số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thì tăng nhẹ, không đáng kể. Chỉ số PMI thì cũng giảm nhưng giảm nhẹ. Nói chung là tâm điểm là cuộc họp MC tuần trước thôi tuần tới thì sao tuần tới thì hầu như là tuần chúng ta sẽ không có nhiều thông tin Đó. ngày thứ hai chúng ta uh, sẽ có phát biểu của các thành viên FOMC uh, ờ, Evan này uh, William này À, nói chung là các thành viên FOMC này phát biểu thì tại các diễn đàn kinh tế à, họp trực tuyến và nhiều khả năng nó sẽ xoay quanh chủ đề là giải thích về những cái ờ, ờ, nhận định về kinh tế và giải thích về những cái quan điểm của các chủ tịch Fed về kinh tế cũng như QE và lãi suất. Do ờ, vậy thì thị trường hoàn toàn có thể biến thiên theo những cái thông tin này. Ngày thứ hai thì vào lúc 7 giờ 30 chúng ta sẽ có thông tin là đơn đặt hàng hóa lâu bền nhé và đơn đặt hàng hóa lâu bền lõi. Ngày thứ ba thì chúng ờ, bên cạnh đó ngày thứ hai chúng ta có phát biểu các chủ tịch Fed đấy ngày thứ ba chúng ta cũng hầu như không có thông tin gì quan trọng của Mỹ cả đến ngày thứ tư ngày thứ tư thì chúng ta có uh, doanh số nhà chờ bán uh, và chủ tịch Fed phát biểu ngày thứ năm thì chúng ta như thường lệ có thông tin về số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thôi. Còn GDP final, GDP chính thức của quý 2 thì nhiều khả năng không thay đổi so với hai lần công bố trước. Đó. Mỹ thì chúng ta lưu ý là công bố GDP luôn là tháng đầu tiên của quỹ thì là công bố GDP tháng trước là dự kiến, tháng sau là điều chỉnh và tháng cuối cùng là chính thức. Đấy, tức là tháng 9 này mới công bố GDP chính thức của quý 2, tháng 10 lại bắt đầu công bố GDP và sơ bộ của quý 3, quý 3 tháng 11 thì là điều chỉnh và tháng 12 là GDP chính thức của quý 3 gần như là nó bị ờ, chậm mất 3 tháng số liệu chính thức ấy. nhưng thường số liệu chính thức và số liệu sơ bộ nó cũng không thay đổi nhiều có là xê dịch một chút thôi à, chúng ta ngày thứ tư thì ngày thứ năm thì chúng ta cũng có chỉ số là PMI Chicago thành viên FOMC phát biểu các thành viên FOMC phát biểu Ngày thứ 6 thì chúng ta có chỉ số PCE Index của Fed, chỉ số đo lường lạm phát của Fed đã loại trừ đi cái yếu tố năng lượng và thực phẩm. Và chỉ số PMI IFN sản xuất, à, niềm tin tiêu dùng. Tiệu chung lại thì trong tuần sau có những thông tin kinh tế nhưng nó không thuộc những thông tin quá là đỉnh và quá quan trọng. Do vậy nhiều khả năng à, giá vàng và các thị trường tài chính sẽ diễn biến theo kỹ thuật và hấp thụ thông tin của biên bản của họp FOMC tuần trước. Đó là về yếu tố thông tin. Còn xét dưới góc độ ờ, phân tích kỹ thuật thì chúng ta biết là tuần trước cậu vàng của chúng ta là gì? Hai phiên tăng, hai phiên giảm, ba phiên tăng. Phiên cuối tuần cũng tăng nhẹ. Xu hướng chung thì đang là giảm giá, đóng cửa tuần thì giảm giá nhẹ. Có thể nói là vẫn tiếp tục là xuống giảm giá. Đây chúng ta nhìn thấy nhưng độ giảm giá nó đã được tạm thời được phanh lại tuần tới chúng ta sẽ chờ đợi xem thị trường sẽ tiếp tục giảm giá hay không nhưng có một mốc quan trọng là trên chát tuần giá vàng đã đóng cửa dưới 1760 rồi rất nhiều thời gian giá vàng từ lúc breakout lên từ tháng 4 là giá vàng chưa tuần nào đóng cửa dưới 1460 kể cả cái tuần giảm sâu nhất xuống 1680 sau đó vẫn đóng cửa trên do vậy đây là một điểm rất đáng lưu tâm là nó đã thể hiện cái xu hướng giảm giá nó là khá rõ nét và xu hướng giảm giá xe xu hướng chính chi phối của cậu vàng trong những tuần tới. Như vậy thì chiến lược chúng ta sẽ là làm thế nào? Chúng ta sẽ men theo cái chiến lược chính là bán xuống thôi. Đấy. MA50 thì cũng cắt MA200 trên chart H4 đi xuống rồi. Do vậy chiến lược tuần tới của chúng ta sẽ là men theo chiến lược tiếp tục canh bán xuống. chúng ta sẽ tiếp tục theo cái chen này để mà chúng ta bán xuống thôi như vậy thì nhiều khả năng chúng ta sẽ chờ đợi cậu vàng hồi đến đâu để bán đây nếu đầu tuần thì cậu vàng có thể hồi lên vùng 75 77 nếu tăng luôn còn nếu không thì trong tuần thì cậu vàng sẽ dịch dần xuống 75 73 nói chung là tầm 75 cộng trừ hai giá sẽ là tầm chúng ta canh bán nhé chúng ta dừng lỗ tại đâu chúng ta dừng lỗ tại đỉnh hôm trước trên M200 đây 87 như vậy dừng lỗ đợt này hơi xa trên dưới 10 đô nhưng chốt lời trong tuần thì cũng rất là tốt ít nhất chúng ta chốt lời được ở đáy cũ là tầm 40 đấy chốt lời hơn 30 giá thì cũng chấp nhận được dừng lỗ trên 10 giá còn tất nhiên nếu tăng ngay đầu tuần lên được 7, 7 thậm chí 80 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ càng ngắn thôi nhưng xu hướng chính là chúng ta men theo cái chen này để chúng ta bán trên biểu đồ ngày thì cũng vậy cậu vàng của chúng ta thì vẫn tiếp tục đang chen đi xuống xuống bậc thang thôi nên nhiều khả năng đỉnh sau sẽ thấp hơn đỉnh trước đáy sau sẽ thấp hơn đáy trước thôi kỳ vọng à, tuần tới thì cậu vàng sẽ test đến vùng 720 thậm chí là 1700 cá nhân tôi kỳ vọng như vậy do vậy xu hướng chính của chúng ta cánh bán nhé không phải cánh mua đối với chỉ số đô la index tuần qua là một tuần đi ngang của chỉ số đô la index Đấy, đô la index có hai phiên tăng, à, hai phiên giảm nhẹ, một phiên giảm mạnh. Ờ, đóng cửa thì tăng giá nhẹ. Đấy, đô la index thì đang test cái đường viền cổ này ở cái khu vực 933 935. Cá nhân tôi đánh giá đô la index nhiều khả năng sẽ sớm bứt phá khỏi khu vực này và tăng giá mạnh. Khi đô la index bứt phá thì cậu vàng sẽ bị áp lực giảm giá. Do vậy chúng ta sẽ không bất ngờ. À, như vậy thì nhiều khả năng đô la sẽ tiếp tục tăng giá trong tuần tới nếu đô la điều chỉnh thì có thể điều chỉnh nhẹ đầu tuần thôi còn đô la tiếp tục tăng giá đồng nghĩa việc các cặp tiền tệ khác sẽ gặp áp lực giảm giá khi gắn với đô la cụ thể thì đây đối với Uzi thì Uzi đã break out uh, trend điều chỉnh rồi Uzi sẽ tiếp tục tăng giá thôi do vậy Uzi thì chúng ta canh điều chỉnh thôi để mua thôi chúng ta có hai khu vực mua một là mua ở 110.5 nếu điều chỉnh xuống đây còn trường hợp sâu nữa thì Uzi có thể test xuống 110 đây là hai khu vực mua của chúng ta chúng ta chờ xem khi điều chỉnh xuống đó mà có dấu hiệu đảo chiều thì chúng ta mua vào thôi đối với Uzi thì chúng ta dừng lỗ chỉ tầm 50 pip chốt lời tầm 100 đến 150 pip thôi GU GU thì nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm giá thôi khi đô la tăng lên do vậy GU chúng ta canh bán thôi nhé chúng ta canh bán nếu giá hồi trở lại quanh cái khu vực 1.3750 cộng trừ 10 pip nhé chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt lời tầm 200 pip cho tôi EU cũng sẽ giảm giá nhưng chúng ta kỳ vọng EU sẽ hồi lên được cao hơn đây hồi lên được khu vực quanh 1.1790 thì chúng ta bán hiện nay đang là 1.1720 EU thì cũng vậy chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời tầm 100 đến 150 pip thôi đối với cạc u thì chúng ta canh mua nhé hiện nay u đang có hỗ trợ một chấm 2640 đang là hỗ trợ chúng ta sẽ mua quanh đây 1.2640 1.2630 chúng ta dừng lỗ khi giá phá qua 1. 2580 nhé còn chốt lời thì chúng ta chốt lời tầm 150 ờ, pip cho tôi AU thì cũng xuống xuống nhưng mà điểm vào thì có lẽ chúng ta không còn điểm vào OG OG thì cũng tiếp tục tăng giá thôi chúng ta canh nếu Doji điều chỉnh xuống thì chúng ta mua lên thôi à, vì đồng yên đang yếu khu vực chúng ta canh điều chỉnh xuống là khu lực 1.2890 nhé hiện nay đang 1.2980 như vậy điều chỉnh xuống 90 pip thì chúng ta mua vào chúng ta dừng lỗ tầm 50 pip và chốt lời tầm 150 pip GG cũng vậy RSI chúng ta canh điều chỉnh xuống thì mua nhé chúng ta sẽ canh điều chỉnh xuống vùng 1.50.4 nhé dừng lỗ 1.60 pip cho tôi còn chốt là 200 pip đối với G thì bao giờ nó biến động mạnh đó là đối với ờ, các cặp tiền tệ đối với chứng khoán thì chứng khoán Mỹ thì như chúng ta biết là đã phá gáy chen rồi hiện nay thì sẽ phục hồi theo cá nhân tôi đánh giá chứng khoán Mỹ có thể phục hồi kỹ thuật lên quanh vùng 35, 353, thậm chí cao hơn có thể là lên 354. Đó. Do vậy, nếu chứng khoán Mỹ phục hồi lên đây chúng ta bán lại rất là tiện. Đấy, chúng ta bán ở 353, 354 chúng ta dừng lỗ trên cái đỉnh cao nhất hôm trước, 357. 356 50 chúng ta dừng lỗ 357. Như vậy dừng lỗ tầm 3 400 giá chấp nhận được 1%. Trong khi chốt lời thì sao? Ngắn nhất thì chúng ta hướng đến cái để đánh cũ hôm trước 336 này Đó. trước là chúng ta chốt lời nó cũng phải rơi tầm gần gần 2.000 giá đấy. dừng lỗ tầm 3 400 giá đó tỷ lệ 41 51 rất là cao còn xa hơn thì chúng ta sẽ hướng đến vùng 33 ờ, 333 nói chung là chứng khoán Mỹ chúng ta canh trên bán xuống nhé các chỉ số ờ, Nasdaq và S&P 500 thì cũng tương tự thôi nó cũng tương tự Dow Jones nó sẽ không khác là mấy đâu Đấy. Đấy. Nếu mà Nasdaq đó, thì hoàn toàn có thể hồi test lại đỉnh cũ là bình thường. Đó. 15.6 chúng ta dừng lỗ trên đỉnh cũ thôi. 15.750 1% bán quanh 15.6 SP500 cũng vậy. SP500 thì nó cũng có thể test lại đỉnh cũ. Hiện nay đang là 44 4457. Đỉnh cũ của nó là 4445 chúng ta canh bán quanh cái khu vực 4430 này dừng lỗ 4470 là phù hợp đối với dầu dầu thì tôi kỳ vọng nó sẽ test lại đỉnh cũ đỉnh cũ của nó 7677 do vậy chúng ta canh cái vùng 7677 này chúng ta bán ấy, bán 7677 chúng ta dừng lỗ 79 còn chốt lời thì ngắn nhất của chúng ta là hướng đến vùng 70 xa hơn chính là vùng 62 Xa nữa là 58, 55. Đối với à, BTC BTC thì à, hiện nay đang trong cái chen à, giảm giá rồi. Chúng ta cứ men theo cái chen này mà bán thôi. BTC có thể phục hồi trở lên quanh vùng 46 462. Chúng ta có thể bán ở đây. Chúng ta dừng lỗ tầm 475. Chốt lời thì sẽ lại hướng đến vùng giá 40 xa hơn là 38. Đối với chỉ số chứng khoán Việt Nam thì ờ, rất nhiều phiên chỉ số chứng khoán Việt Nam đi quanh vùng 1350 hiện nay đang tạo nền ở đây. Cá nhân tôi thì đánh giá khi kết quả kinh doanh quý 3 ra sẽ có một số cổ phiếu ờ, kết quả kinh doanh tốt công bố trước tạo lực kéo. Viên đất của chúng ta có thể tiếp tục hướng đến nửa trên của chen là test lên cái vùng giá quanh trước mắt là chinh phục cái vùng giá 1380 xa hơn là 1004 thậm chí cao nhất có thể test lên để tạo mô hình hai đỉnh ở 1420 cũng nên thì chúng ta nên chờ đợi thôi thời điểm này không phải thời điểm mua cũng không phải thời điểm bán nhé đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường à, tuần cuối cùng của tháng 9 chúng ta sẽ bước vào tháng 10 với những cái thông báo mới à, chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công tuần qua thì đối với BTC chúng ta cũng rất là thành công nhé đầu tuần tôi có nói khi nào BTC đóng cửa dưới 47 chúng ta bán được và thực tế thì khi BTC lao dốc dưới 47 thì nhanh chóng giảm về tận 39.500 Đấy. một kèo cũng hơn 7.000 giá rất là tốt chúc quý đầu tư tuần sau sẽ tiếp tục giao dịch thành công